à, xin hỏi giáo sư là cái thời bấy giờ thì ờ, anh anh anh anh bị anh à, anh bị anh, bị anh là đá... tôi nhớ là anh bị là đá trung vệ vâng anh anh bị đá trung vệ anh này đá ừ, có lối chơi rất thông minh vâng. khá rắn vâng. thế nhưng mà bù lại thì thể hình hơi kém vâng. thế nhưng cũng may là vì đá cặp với anh phi vâng. thì anh phi cũng đá trung vệ cùng thì anh phi lại thể hình thể lực lại tốt dạ. đâm ra là cái cặp trung vệ là trung vệ thép thời đấy thế, thế ai đá tiền đạo à, anh ờ, long anh Long nào? Triệu Tử Long ấy, Triệu à, Tử Long. À, thế, thế à. nhưng mà thi thoảng là đội hình 442 thì là có vâng. thêm anh Mã Siêu đá cùng. Vâng. Hai à, anh này có mùa giải ghi đến hơn 40 bàn thắng đấy, không vừa đâu. Xin hỏi giáo sư là ở cái giải bây giờ ấy, thì cầu thủ nào là cầu thủ xuất sắc nhất? Ờ, theo như tôi nghiên cứu thì là lúc ấy là cái hệ thống giải là chưa có cái hệ thống bình chọn này. Vâng. Đến tận thời Bắc Tống của bên Trung Quốc thì là mới có cái hệ thống bình chọn giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào cái thời Bắc Tống đấy thì thì là ai? theo ờ, đúng như sách vở ghi lại thì là anh cao cầu thế nhưng mà tôi biết tôi nghiên cứu kỹ và tôi biết rằng anh cao cầu thực ra là vì có quan hệ với lại ban tổ chức chỗ triều đình ấy dạ vâng. đâm ra mới được cái giải này thôi dạ. chứ còn nếu mà đúng về mặt chuyên môn mà được giải ấy, thì thực ra phải là anh sung anh sung anh bắc trinh Sung à? à ờ, không anh bắc Ji Sung là anh mới bây giờ anh anh Lâm Sung à giáo sư nói đến đây thì tôi biết rồi cậu Sung này là đá trong đội Lương Sơn Bạc Đúng rồi. Và cái đội đấy rất đông đi đâu kéo theo 108 à, anh em đi đá cùng. Đúng rồi. Thế nhưng mà chẳng nhẽ hồi đấy là giải giải đấu nó có cho nhiều người đấu trong à, một không, đội không, không không ờ, đá vẫn 11 người thôi nhưng à. mà cầu thủ dự bị thì không hạn chế đâm ra anh em đi cùng cho vui không sao vâng cả. Vừa vâng. rồi giáo sư nói là ai là được cầu thủ xuất sắc nhất? Ờ ý tôi nói tức là anh lâm sung về chuyên môn thì sẽ đảm bảo là cầu thủ xuất nhất nhưng mà hồi đó thì lại theo sách vở thì như này chuyên môn của anh sung thì tốt vâng. đá thì hay dạ. thế nhưng mà có mỗi cái tội là có một cái vết nhơ vâng. trong gọi là hồ sơ bóng đá của anh ấy vâng ạ. đã đâu có một lần đấy anh ấy bức xúc với trọng tài vâng ạ. thế là anh ấy vác giáo anh lùa trọng tài chạy vòng quanh sân thế ông cái ủy ban kỷ luật đấy nó mới vâng ghi vào sổ nó mới à. thông cho nó mới kỷ luật thế từ vâng. đó là mới mất cái cái cái giải đấy chứ không là được rồi đấy à tôi cũng biết là thực ra là anh sung lại chơi rất thân với anh quỳ À, cậu quỳ thì cậu nóng tính đúng rồi cậu cậu lý quỳ thì cậu cậu nóng tính ui tôi nói với anh là có mấy trận là ở bên trong đá quỳ là đá dự bị cho sung đúng rồi thế nhưng mà tuy không được đá nhưng thi thoảng là có xung đột trên sân là lại say búa chạy vào đuổi trọng tài thế <laughs>